Xin chào ờ, tất cả cô chú anh chị và các bạn Chào mừng cô chú anh chị đã các bạn đã quay trở về với chợ Tân Định Sài Gòn Và ngày hôm nay mời bà con mình chúng ta cùng lang thang ở khu vực Tân Định à, Chợ Tân Định chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Nguyễn Hữu Cầu à, Trần Quang Khải Trần à, Nguyễn Phi Khanh rồi à, Trần Khánh Dư à, và thẳng hướng camera chúng ta phải đi về Trần Khánh Dư cánh phải và cánh trái là đường à, Trần Quang Khải và cánh trái nữa đó là đường Nguyễn Hữu Cầu à, chúng ta sẽ đi à, một vòng cung đường này và đi đến chợ Tân Định để xem cái hình ảnh của chợ Tân Định ngày cuối tuần như thế nào ha à, lúc nãy có giao lộ Nguyễn Phi Khanh nữa nhưng mà em nói sót à, giao Nguyễn Phi Khanh à, Nguyễn Hữu Cầu à. Trần Khánh Dư rồi à, Trần Quang Khải và chúng ta sẽ đi về hướng à, Trần à, Nguyễn Hữu Cầu à, và nơi đây à, cũng là nơi tiếp giáp với à, một trong bốn cửa của chợ à, Tân Định thì chợ Tân Định à, có tuổi đời cả gần trăm tuổi à, tiếp giáp với bốn con đường đó là đường Nguyễn Hữu Cầu đường à, bà Lê Trân mã lộ rồi hai bà trưng thì ngày xưa chợ này được mệnh danh là ngôi chợ nhà giàu vì ừ, các sản ờ, các ờ, sản phẩm ở cái chợ này ờ, luôn có giá đắt đỏ và đều là những cái hàng hóa tươi ngon chất lượng ngày xưa thì xe hơi xe hơi đậu ở hai mặt của chợ và hai mặt còn lại thì à, những xe ngựa xe xe thồ à, mà ở đầu ở đường mã lộ đó ha theo những tài liệu mà em tìm hiểu là như vậy à, còn ngày nay thì uh, những kiến trúc của ngôi chợ vẫn như vậy uh, nhưng mà sẽ có rất nhiều hàng hóa ngày xưa thì bán uh, có giờ nhưng mà ngày nay thì bán uh, từ sáng tới chiều luôn uh, và tối thì có những hàng quán ăn uống ở ờ, dọc bên ờ, hông chợ và chợ Tân Định ngày nay nổi tiếng với những cái hàng quán ờ, có cửa hàng bán vải và hôm nay nhìn bên kia đó cái hẻm bên hẻm 20 hẻm 32 hẻm 32 hữu cầu chúng ta có mặt ở đây là đường Thạch Thị Thanh đó, giao lộ Thạch Thị Thanh và Nguyễn Hữu Cầu rồi chúng ta tiếp tục đi uh, uh, tiếp con đường uh, Nguyễn Hữu Cầu để đến chợ uh, Tân Định ha đang lặn đâu đây là số 46 Hữu Cầu ở đây có bánh mì Ngọc Ánh nè rồi tới cơm gà Ôi, cơm gà đóng cửa rồi à, tới hẻm 52 hẻm 52 Hữu Cầu Ờ, qua mặt này của ngôi chợ bán rất là nhiều ờ, ờ, đồ ăn và ở chợ có nổi tiếng quán chè quán chè bà mười rồi quán hủ tiếu là những món ăn đã đi vào tiềm thức của người Sài Gòn khi nói đến chợ Tân Định và ngày nay thì có thêm mặt hàng nữa đó là à, vải vóc và chúng ta có mặt đây là hẻm số 79 Nguyễn Hữu Cầu à, và thẳng hẻm này có thể mình sẽ ra đường có thể là ra đường Hai Bà Trưng và cặp bên hông chợ nè à, có bán trái cây rồi à, bán hoa rất là nhiều nè à, mình nhìn lại con đường mình vừa đi qua nè à, thẳng đường này mình đi qua phú nhuận luôn đó đi qua cầu trần khánh dư đó sẽ đi à, à, bốn con đường à, của tượng trưng cho bốn mặt của ngôi chợ đó là đường Nguyễn Hữu Cầu và sau lưng đây là đường Mã Lộ nè và đoạn đường Nguyễn Hữu Cầu mặt bên đây bán đồ ăn nè giờ mình đi sao ta đi một vòng bên đây à, đi thẳng vô đường mã lộ đi ha à, đường mã lộ là ngày xưa thì những xe thồ xe ngựa à, đậu cặp bên hông đường này nè à, và đường lớn hai bà trưng thì à, xe hơi đậu và ngày nay vẫn giữ nguyên cái tên đó ha Ờ, những rau cải tươi ờ, tươi xanh cà tím hành tây bầu bí Ừ, bên cánh trái à, là nhà lòng chợ nè chúng ta đi tham quan một vòng ha ừ, ở đây trong hẻm ở trong cái đường nhỏ đường chật mà người ta bóp kèn nè in nổi bóp càng thành cái thói quen đó à, và đây là đường à, bên hông chợ nè rồi chúng ta sẽ vòng qua đường à, bà Lê Trân qua đây là chợ cá đây là chợ à, chợ rau chợ rau chợ cá ừ. một cái nghêu hai chục và đường này là đường bà Lê Trân nè ừ, thẳng đường này mình sẽ ra ừ, hai bà trưng ủa à, bà Lê Trân hình như ra phạm Nguyễn Hữu Cầu rồi phải à, tiện vô đây mất phương hướng luôn à, để em xem cả nhà xem bản đồ cái này tự nhiên quên bà Lê Trân đi ra đâu Trần Quang Khải à. à. đây là bệnh viện à, Tân Định à, bên cánh trái là bệnh viện Tân Định đó hả à, rồi thẳng trước mặt mình đó là đường à, Hai Bà Trưng có bán trái cây nè à, xung quanh chợ à, Tân Định bán rất là nhiều trái cây giống như là chợ Bến Thành vậy đó à, nhưng mà cái à, à, cái độ tươi ngon độ cao cấp thì có thể là chợ Bến Thành sẽ hơn à, giá cả cũng có thể là sẽ hơn à, do chi phí mặt bằng ở à, chợ Tân Định à, thấp hơn và chợ Bến Thành cao hơn à, nên thành ra thấy cái chênh lệch vật giá rất là cao à, ta ra đây là đường Hai à, Bà Trưng thẳng hướng này mình sẽ ra đường à, ra chợ ở ra ờ, nhà thờ Tân Định nhà thờ màu hồng đó ờ, mình có thể nhìn thấy cái à, cái tháp chuông của nhà thờ cao lên đó ở giữa màn hình nữa đó, chúng ta sẽ vòng vô chợ nha cần đếm lại không? Ồ, trong đây trái cây thì tươi ngon hơn nè dưa lê dưa lưới ừ, ở đây thì có rất nhiều du khách tham quan ở chợ này này nữa hả? À, đây là những sạp thịt chợ có tuổi đời à, cả trăm năm ở à, vùng Bắc Cổ này ừ, đến khu vực này là bánh kẹo à, giống như là ở chợ Bến Thành đó rô đi chứ trời ơi trời ơi chịu hết trời trời ba giờ ba không giờ giờ bà mình đợi nó để bà lấy trước đi để chuyện quá à bà dặn ở đây lịch sử cho ba chị nhảy giận lên với nó ừ. thỏ trắng này đem về rồi cái này con sẽ con gọi bác nha cho bác một ai rồi sang tắm giờ thôi những sự đó nói chung với chất của mình xuống vậy mình xỉu chất không ở đây có rất là nhiều vải quần áo chợ qua thì sẽ có giày dép à, tới khu này là dép với giày rồi nè đúng rồi ơi không Ừ, và đây là túi sách ừ. và qua mặt đường à, Nguyễn Nguyễn Hữu Cầu với những hàng quán ăn uống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 lại phong cảnh của ngôi chợ năm nào nè à, và cái đoạn này à, buổi chiều bán rất là nhiều đồ ăn vặt à, ngay chỗ gửi xe này nè à, và ngày xưa thì à, hàng hóa à, bán không có khu mà bán nhiều bán không có nhiều mà bán à, lộn xộn vải và đồ ăn rau cải trái cây bán chung nhưng mà ngày hôm nay thì à, có sự sắp đặt à, theo khu rồi à, thấy một hình ảnh của ngôi chợ với kiến trúc rất là xưa và à, ngày hôm nay à, vẫn như vậy ha nhưng mà à, hàng hóa thì à, rất là nhiều luôn à, bây giờ video cũng đã dài rồi à, chắc anh xin tạm dừng tại đây một số hình ảnh à, hy vọng sẽ gợi lên một chút hương xưa ờ, đối với cô chú anh chị và các bạn và nếu mà anh chị bạn nào mà chưa biết đến chợ Tân Định thì hôm nay à, chúng ta có dịp à, nhìn về và hôm nào có dịp mình sẽ đi khám phá và ở đây đặc biệt ở đây bán rất là nhiều vải vóc ở khu chợ Tân Định này nếu các anh chị bạn làm nghề may thì mình à, ra Tân Định mua vải ha rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi à, chúc các anh chị và các bạn cuối tuần an lành hạnh phúc bye bye bye bye các anh chị và các bạn